Tôi sẽ bật mí một bí quyết nho nhỏ của mình Hạt nêm từ thịt cơ no Tôi thường dùng bột ngọt Nhưng món ăn đậm đà tuy chưa đủ Mà còn phải bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nữa Nên tôi dùng hạt nêm cờ no có chứa thịt nguyên chất Dùng như bột ngọt Hạt nêm từ thịt cờ no có thể cho vào các món ăn như canh, kho, xào hay ướp Chúc bạn thành công hơn! Mẹ ơi, con muốn ăn nữa Hạt nêm từ thịt knorr thơm ngon hơn, bổ dưỡng hơn